vì chẳng thể nào biết trước ở kiếm sau ta còn có thể gần lại nhau vậy nên em vẫn mãi nỗ lực và dành hết bao điều ông đừng nhắc đến em mùa thu mang giấc mơ quay về lá bay theo gió xôn xao chốn xưa anh chờ đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa còn vắng và không phai mờ dấu yêu thương trong vần thơ chúng ta là áng mây bên trời vội vàng đã lẽ thế chia xa chiều mưa bên hiên vắng buồn